tương cho số tác Uầy Đổi nhạc, đổi nhạc, đổi nhạc Đổi nhạc Không chó sủa nữa <laughs> Đổi nhạc, đổi nhạc Đây Ai đây Nhạc này rất, rất, rất hợp nè ok ok ok ok ok ok ok ok hợp lý rồi hợp lý rồi <coughs> hello tùy nha hello tùy nha hello sinia giạc rữ yeah. hello tiểu dụ nha cái không chơi server đâu tại nay có anh mới chắc thấy có cái bản uh, 1.14.1 re chuẩn bị uh, update lên 1.14 á rồi cái gì này câu ê ê tính ra tôi là con cáo luôn á <laughs> tính ra tôi là con cáo luôn đó thế là, là, là con cáo hay là con mèo à không sao không sao tôi là con mèo lai cáo à ừ mèo lai cáo nha mọi người chứ không phải là mèo hồng chủng nữa nha mèo lai cáo á vậy mà có người có người có đứa gọi gọi, gọi tôi là con chó luôn mèo lai cáo lai chó ừ nói chung là cái con mà có có hai cái lỗ tai với là một cái đuôi á ừ chủng tộc là người nhân hú mà nhân hú đó chị con nhân hú họ mèo thôi nhân hú họ mèo thôi mai mốt là phải đổi luôn cái skin này skin này đổi luôn không có màu đỏ nữa cho quất luôn màu đen luôn đen tàn thân đen tàn thân từ trên xuống dưới như cục hang y chang cục hang luôn <laughs> có ai ờ, nhận thiết kế skin mới cho Saki không các anh nhận thiết kế skin mới cho Saki không? ui, Ui Chỗ này hang đá lộ hiên ta Cái uh, cái map hồi trước Saki chơi Cái hang đá tìm gần chết luôn Không thấy Bây giờ ra quá trời luôn Wow Địa hình đẹp khu vực núi đá từ bên kia là, là, là rừng bên bên đây là tuyết quá đẹp luôn lỗ tai của Neko mà ổng không giống lỗ tai của Inu <laughs> không tại vì á con mẹ nó bản thân nó là gốc lỗ cáo nó mang dòng máu cáo nhưng mà tại vì nó nhập thải cho một sinh vật trái đất á mà nhập thải lộn chúng con mèo nó thành ra là cá mèo <laughs> là nó giống con mèo nhưng mà đây nó là mang dòng máu của cáo hiểu không <laughs> rồi rốt cuộc nó không phải là mèo con không phải là cáo luôn ê nó ê tính ra là nó là thui luôn đó đâu thôi đồng nó làm chê ôi ba cái đồng mà đem về là mất sắc vụn ơi đồng hao ba sắc sắc dụng ơi à chứ đâu có tác dụng gì đâu ba cái đồng hao ngoài để bác tác dụng thôi à không có tác dụng gì hết á ba cái đồng hao với bác sử dụng thôi thì vũ khoái lụm đồng á à. à anh lụm đồng là anh ghét lắm nhìn thấy đồng là ghét lắm không hết đồng tại vì đồng ở đây trong Minecraft ấy không có tác dụng gì ngoài việc uh, trang trí làm cục khu lôi với lại ống nhòm còn những cái nó không cần thiết lắm nó làm cho vui thôi à mọi người có nghe được tiếng nhạc không tại hồi trước tưởng đồng chế được golem đồng à <laughs> không nếu hình như là có cái mod chế được golem đồng á nhưng mà không có biết mod đấy cái mod đấy như ờ, cũng bữa nào tìm thử coi con golem đồng đó là sao mà nghe nói xấu lắm nó không được như con golem sắt xấu quá à nhưng mà được cái nó cute để hương để hương cute baby không nghe được nhạc chỉ nghe tiếng ma rap ồ oh. oh. nghe được tiếng ma rap hả ồ oh. từ từ từ nghe được tiếng ma rap mà không được tiếng nhạc ha không nghe tiếng nhạc á Đây chắc là được nhờ. Rồi cài đi à, tiếng nhạc ờ, to to á kiểu nó bị uh, kiểu nó bị uh, nghe nhạc cái bị phiêu luôn á <laughs> nhỏ thôi nhỏ thôi không không lớn ui đi trời tối rồi nè chỉ nghe tiếng nhạc gỗ không à giờ nghe được á tiếng nhạc gỗ hay còn nhỏ tiếng nhạc nữa đó nhưng mà như tiếng game nó hơi lớn quá nhỉ thì à, chỉnh tiếng game nó nhỏ lại âm thanh nhạc tắt, sinh vật à, người chơi giọng nói khói sinh vật môi trường môi trường giảm xuống 50 phần trăm thôi đấy ok chưa ok chưa cho các bạn đang xem livestream nha nếu các bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ cho Saki thì mọi người đăng ký kênh nha mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều nha ai xem ờ, livestream mà chưa like thì like dùm nha cảm ơn rất là nhiều nha wow hang đá everywhere à, sẵn đang trời tối mình à, đi mai luôn được nha cắm cây đuốc kia đây à, cắm cây đuốc kia đây à, không có sáng đâu mọi người ủa kìa quá mình nhớ cắm cây đuốc cho tay phải nó sáng tay trái mà nó sáng mà ta hay là do cài đặt ánh sáng do cài đặt ánh sáng vậy ờ, sáng do cài đặt ánh sáng đúng không <laughs> do cài đặt ánh sáng đúng không <laughs> không chơi xem chùa nha mọi người <laughs> ủa do cài đặt ánh sáng đúng không kỳ vậy sao bên uh, server uh, minecraft kia uh, mà hôm bữa Diary chơi là có gắn cái ờ, cây đuốc vô trong cái tay trái nè áp sáng luôn mà oh mày god hay là do cái phiên bản 1.19 ờ, này nó nó không sáng ta này đây đây đây đây đây thử mình cắm ra đất coi sáng nè rồi xong luôn cái này kiểu này đi mai đỏ luôn rồi đỏ luôn rồi đó giờ là mình phải kiếm thêm hang đá làm cái, ờ, cái đuốc này nhiều nhiều một tí chặt thêm một mớ cây nữa ừ đúng rồi mình cần phải làm cái ờ, bàn chế tạo bàn chế tạo Ê uh, đuốc làm thêm một mớ đuốc thì Ủa tự Rồi một cái uh, Để bàn chế tạo rồi ra đây Đi từ từ Có hang đá nè Cái khu này là khu mỏ hang hay sao quá trời hang luôn wow. quá trời than luôn đây đặt cái đặt cái bàn chế tạo ra ở đây uh, mình ráp thêm gậy ở đây chế tạo kiếm sắt Ê, kiếm đá lộn <laughs> kiếm đá kiếm đá à, Ê con gì ạ? Con gì? Ui Ripper Ripper nè Vào đây Ripper nè Đi đây Ripper nè Ui Ripper nè Ui rồi ôi Cái con đầu tiên mình giết là con Ripper luôn á Nè Vô đây, Vô Ôi Skeleton nữa không chơi bài ừ đúng rồi bắn bắn con xe ừ ừ dạ ừ. à bà mẹ việt nam anh hùng bắn con bắn con zombie nè ừ đúng rồi bắn nó đi bắn nó đi bắn con zombie nè bắn đi hai bạn zombie chết rồi ê xí xí học ê e, xí học ê ê ê xí học ê ê ê ê ê dạ đào nha đào nha Ê Mày Ê da đau Mày mày mày mày mày mày Mày ra Nghe đau quá Hơi vội vàng, hơi vội vàng hấp tấp Pha đó hơi hấp tấp, hơi lội, hơi lội, hơi lội Rồi đâu mà chết lâu vậy Cái rương, cái cái cái, cái bàn chế tạo bên đâu rồi, mất tiêu rồi Ui bị gắt Con xì ke tình không bây giờ giết giết uh, thêm uh, thêm con ripper nữa tuyên chiến mày luôn vô đậu ghê thiệt chứ ôi nhiều ấy nè đi nhở à. ây da ây da à, ồ ồ, ấy, trời nổ luôn. Cái gì nữa vậy? Ây da Ây da Ây da Ây da Ây da Yeah dạ. Chỗ này hay nó thôi Rồi các bạn chế tạo mình để đóng tiêu ta Oh my god Oh my god Rồi Mình nhớ là để chỗ này nè Ở chỗ này Khu vực này Phải khu vực này không ta Ủa nhớ chỗ này đâu có hang động này đâu ta Wow hai hai hai hai hai hai hai hai hai dạ Ôi Mới đây có xíu một con Skeleton nó đi ra đó luôn rồi Ôi rồi coi như mày với tạo đi đi đi bụi luôn rồi đặt cái này vào đây gì nữa dạ nghe cái tiếng bước chân đi lạng soạn dạ con xì lê tình ở đây bên kia mà mày còn nghe được tiếng nước chân của nó luôn á đừng có lại đây nha không có lại đây không chơi không chơi bạn ơi không chơi trời ơi bắn đau vậy rồi ở đây là ở đây là thấy an toàn rồi đó ui cái mặt băng này bị trượt luôn nè người bị cấm cấm mũi tên chích khắp người luôn nãy như thấy có ba mũi tên bây giờ còn có một mũi à bảy đi qua khu nó đá bên kia coi ôi con rùa nè hè những con kia nghe tiếng thở dưới nước con rùa nè ai cái gì vậy trời mình tưởng con rùa cắn mình chứ nghe được tiếng thở dưới nước luôn mọi người zombie không đâu có, có nghe tiếng zombie đâu tiếng chim bi nãy kêu không nghe tiếng nhân bi đây trời sáng rồi ở trên đây có thêm hang đá nè đào hang đá nhiều nhiều vô để làm cái đuốc con cầm cây truy đình á có hả có con zombie dưới nước hả ôi đầu chút mở hàng nữa rồi nè bữa nay là ngày ờ, stream Minecraft cuối nha mọi người ngày mai thì ờ, như là em là sẽ stream một tự game rất là đắt đắt rất là đắt đắt đắt bụng bụng là mau <laughs> không game không không phải là gọi là đắt lắm nó cũng là một cái ờ, tựa game của rất là bó cảnh rất là tăm tối lấy đề tài chiến tranh sinh tồn trong thời chiến không phải là không phải là trái tim quả cảm đâu nha trái tim quả cảm thì thì tuần tuần sau nha mọi người ui chạy sao không không không bơi lên được ui nó kìa chết rồi rồi bơi xuống mặt băng không lôi lên được luôn ô lịch trời Đủ rồi, như thế đủ rồi Con nãy mà anh nói là con rùa, ủa? Nó không phải con rùa luôn hả? u là trời một cái xẻng đá với lại một cái uh, quách đó à. quách đây cái này phải chơi đuốc nhiều rồi như đây được chúng ta chắc là được rồi đó bốn ba được rồi đó hello vào server đi ông hả nữa <laughs> hả vô server cũng ờ, kiểu ờ, đi lòng vòng là chết nữa <laughs> à chứ không có làm gì nhiều <laughs> toàn đi lòng vòng thôi mà chết không à tiểu vũ có có vô server chơi không tiểu vũ không chết đâu ai <laughs> à, không chết chứ saki chết á Rồi đợi Saki một chút là mọi người uh, vào server nha mọi người Đợi Saki một chút nha để xe kênh một chút uh, chúng ta sẽ vào server nha mọi người chúng ta sẽ vào server sim mọi người hành trình ờ, trở thành sim chúa <laughs> hành trình trở thành sim chúa rồi phiên bản 1.19.2 ờ, chắc vô không được nhỉ ý 1. này là 1.19.4 cái này là 1.19.4 à, chúng ta phải vào cái phiên bản là khác là phiên bản 1.19.2 đúng không ta 1.19.2 đúng rồi phải vô phiên bản 1.19.2 mới vô được cánh chơi server uh, từ từ từ từ hình như sánh khánh là fan của Derry đúng không thì hôm bữa nghe như ai hay là khánh á nói là vô uh, vô server hôm cái ngày mà đi stream á đúng không đây đây một chấm chín ra 1.19.2 chín chấm hai what why what ai đây vô lại server sim mọi người ạ <laughs> và không biết cái server đó tên gọi là gì như là rút sim đúng không Thôi à, gọi là sim cho nó cho nó nó, nó ngắn gọn đợi tôi vào nha tôi gánh cho gánh ấm lực saki đâu saki tạ lắm à tiểu vũ ơi anh à, anh đã được cái cái bản à, à, liên quân việt nam rồi <laughs> vô địch rồi vô địch ip việt nam rồi chuẩn bị là chuẩn bị là quất được uh, à, liên liên quân Việt Nam rồi chuẩn bị uh, cánh tả luôn làm tả chứ <laughs> trở lại với Crazy thân yêu tắt không báo FB ủa có nè tắt FB luôn thì sao tại vì à, hồi nãy là bật FB lên xong rồi tại vì trong trong FB chỉ có nhóm chat của Rosette thôi thì họ mọi người với lại cái nhóm của Super Media thì các bạn nhắn hơi nhiều á cho nên là mà không tắt không báo cái cái hai cái box đó cho nên là nó cứ tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin lên đây server hiện tại có bốn người thôi cái server nó cứ vắng vắng kiểu gì đó nha tính ra hôm bữa mà Saki uh, giới thiệu server lên đó thì nó cái cái ngày đầu tiên mà server uh, Saki vô server á thì Saki có có giới thiệu lên trên uh, Discord á thì uh, thì mới có thêm mấy bạn vô chơi nữa chứ server hiện tại nó rất là bắn bắn lắm luôn á à, đây đây <clears throat> Rồi, ok, chúng ta đã vào đến server thế giới sim mọi người ạ. À. Máy chủ uh, Hưng Gizmi là cái gì ta? Hùng Imi ạ. À? à, Hưng Imi. <laughs> Chào mừng tới server của mấy con sim. Đây. Đây mọi người. Nó ghi là chào mừng đến server của mấy con sim ấy. ấy cái khoe tờ hình như là mình vẫn còn kim cương đúng không à hỏi có admin online không admin không online rồi à admin có online nè admin có online nè bạn đã rời bao server đó mobile vô được không vô được em server này mobile vô lực mà hôm bữa bạn à, Baka Gura gì đó bạn nói là bơ à, bằng mobile cái này là mùa đông mọi người hôm bữa admin có hát cái à, bốn mùa vào trong server mọi người thì còn bữa mình chơi là mùa xuân còn cái này là mùa đông mùa đông thì nó sẽ kiểu nó nó lạnh á rồi cái cái kiểu mình sẽ làm cho cái mình nó kiểu đi chậm hơn tí ôi sao vẫn đi nhanh bình thường ta rồi kiểu như có thể mất máu hay chất đối lẹ hơn nữa rút đi Saki Spat là cái what the what à rub rub rub rub rub ờ từ từ từ khoan khoan rub rub rub làm sao why why what làm sao mà grab wide quá bật, bật grab làm sao quên rồi mọi người voice chat enable pet bật grab làm sao khánh ơi bản Minecraft phiên bản bao nhiêu vô được server anh em đang xài bản 1.19 à, ờ, đó vô được rồi em cái đó vô được á cái đó vô được á à, yes yes yes yes ok chúng ta ra vào được rất là mọi người ạ đấy sau khi vào rất thì chúng ta hiện cái mặt của chúng ta lên trên uh, lên trên phía bên trái này à, hiện tại thì uh, cái Lindonet đã được cập nhật lại vào stream mọi người thì mọi người có thể donate bình thường và có thể sẽ xuất hiện trên stream nha tại mà sau chưa có test thử là lúc mà donate nó xuất hiện trên stream nó như thế nào cho nên là mọi người à, donate thử cho Saki nha hello hello hello wow ai sai cái đường này đã đỏ đấy vậy đẹp ở đây có một cái bảng ờ, với lại ờ, Saki có một cái bảng ờ, xếp hạng donate nữa mọi người nó sẽ thông báo trên màn hình stream luôn Ủa này sao chạy ta cái xe này không lên dốc nổi luôn nè bật to tiếng tôi lên đi Saki bấm G ờ Amly đúng không ừ. ok cho em xin IP server hả à? IP ở đâu nhờ từ từ để để Saki coi này rất uh, từ rất sim rất sim đúng không ta DD rất từ đúng không bị lú rồi bị lú rồi à, khánh ơi khánh gửi cái ip server lên trên ờ, lên trên kênh chat giùm đi à, khánh ơi TBS set gửi cái IP lên kênh server giùm đi Khánh rồi Ê quên, gửi lên trên uh, kênh chat á Lộn Quay Quay Wow Nhà đang xây nè mọi người mới xây được có phần uh, phần rề thôi nhưng mà cái nhà này nhìn quen quen thế nhờ nhà đúng kiểu tiêu chuẩn luôn mọi người ơi có cái ha, hai cửa sổ một cửa chính <laughs> y như trong nhà trong uh, căn nhà mộng mơ đấy căn nhà hoàn hảo mà ai cũng đều mơ ước à Saki đã bị dụ dỗ rồi sao <laughs> à, ê có bản nè Pandora đang xây tiếp quèo wow mới có mới có một ngày không không vào trong server mà nó nhiều cái lạ quá nhờ hình như là rất sim chấm ddns chấm net ý đúng không ta wow wow nhà này không không không có không có cột kèo gì hết bơi bơi lơ lửng trên không luôn đây để ờ, để để Saki sim ờ, đúng rồi để Saki game cái này lên trên uh, chat nha rồi đó ok ơi ừ, có có quán cà phê nè mọi người ơi có quán cà phê nè Wow. Wow. Cái này xe đẹp thiệt luôn á. Oh. Nhìn dễ thương ghê luôn á. Mà bạn này xây cái gì vậy? Xây ai vậy ta? Không biết là avatar của ai nhìn dễ thương ghê luôn. Giống giống giống như một con ờ, con con cừu mà có mặc áo màu xanh giống giống gì á là con cù này cái đuôi nó hơi kỳ phải cù chúng ta wow nó cà phê nè mọi người ơi wow ô oh, con cà phê có nhạc luôn nè quán cà phê có nhạc luôn nè ủa đường đi vô đường nào Một quán cà phê không có đường đi vô hả Hay mình đi cửa sau ta ở đây Cửa chính nè Ô Rộng thiệt kê luôn á Ở đây có cái bồn rửa tay nè mọi người Có cái bồn rửa tay nè Có cái bồn rửa tay nè Rồi có Wow ừ. Ô, oh, <laughs> trong đây có toilet nè Có cái bồn cầu nè xịn xịn xịn xịn nha xịn nha có cái bồn cầu luôn tôi muốn đi dạo Atlantic <laughs> wow cái này là cái cái cái quầy ba này mọi người đây đây chỗ này là để làm đồ ăn đúng không chế biến nước này đó này kia các thứ nè chỗ này là cái bàn phục vụ nằm cái gà cha ui có gà cha luôn hả nè cái rương rồi nè cái rương này để uh... wow ồ phía trên kìa và là xây chi tiết kia luôn á xây chi tiết kia luôn á mọi người là nói chung là cái cái quán cà phê này nó có đầy đủ tiện nghi hết luôn rồi xây bạn này xây không hiểu cái gì luôn á đây ủa cái đường đi ra đâu rồi đây wow xây cái bên ngoài luôn đường này đi vô đâu nhìn giống phía trước nhìn giống cái ờ, giống một cái tàn tích bỏ hoang vậy à đây không chỉ cái rừng thôi ôi ở chỗ này xây cây lại sao ta cây chặt được không vậy ôi chặt được nè wow wow cây này trồng cây à, này trồng cái tâm ghê luôn Ủa cây nãy mình mới chặt đâu rồi Mất tiêu rồi đây đây À nó cái cây cái cái tán lá dính vô cái cây cái bên luôn rồi Cánh Ôi cái chỗ này à, gần gần sờ bao luôn nè Gần cô bao luôn Ủa cái nhà có ai nữa nè Haisaki mua hạt mua làm sao mua làm sao ôi ôi xịn nha ôi có tầng hầm luôn nè mọi người cái khu vực mai nè có nuôi uh, nuôi gà với nó mọi người và đây là con chó luôn nè Wow Xịn xịn xịn xịn ấy Wow Nhiều khi mình máu mũi tên luôn Hello Diary, hello đây trời ơi Hello đây Hồi uh, sáng coi, ấy, hồi, uh, hồi sáng đó không ta Hồi sáng coi Diary uh, ờ, chơi cái game, uh, cái đó thật sự Cái game đó Saki uh, muốn chơi nhưng mà kiểu uh, <laughs> Sợ bị kiểu bị ức, ức chế tâm lý <laughs> trời ơi nó nhảy mà rớt một cái từ trên cao mà rớt xuống cảm giác rất là da mót luôn cái game Jumpkin á ui ở trong này nuôi nhiều gà quá nhờ đây TBA Asset <laughs> tôi đã rất kiên trì à, đúng rồi cái game đó phải kiên trì lắm mới chơi được Xuân cơ không có mít luôn nè Xuân cơ không có mít luôn nè hay lâu. À, à, anh thấy em à, để cái để cái à, cái giáp ra nhìn đẹp trai hơn á hay bỏ cái giáp ra nhìn đẹp trai hơn á ủa em cho cái gì vậy mọi giáp nó nhìn đẹp trai hơn á cái này là mùa đông mà cái nhân vật của mình nó hở ra khối lắm mọi người minh chứng cho việc đó tôi đã đổi game 4 lần <laughs> cái cái game sau còn à, còn trầm cảm hơn nữa cái game mà nhảy à, cái khúc mà nhảy máy bay á <laughs> rất là trầm cảm luôn đó là top một trong những cái game mà gọi là cái game ờ, chơi ờ, gây ức chế tâm lý nhất Derry mới biết luôn <laughs> Nhà ai đẹp quá nhà này không biết có ai luôn á Nhà này hình như là của mấy bạn trong làng á cái này có hát nước đi lên nữa nè ui cái làng này ủa sinh cơ có vô làng không mà hôm bữa sinh cơ nó là sinh cơ rồ vip mà mà đâu có cần vô làng đâu ủa có con gì có con gì kêu nè mọi người con này kêu như máy bay à long cái cái xe xe đẩy cái xe mỏ ê con gà đi xe mỏ nè dễ thương quá à chơi vui ấy vậy <laughs> gà cho tao lên chung với gà ơi cho Saki lên chung với gà ơi gà, dạ, ấy, gà ơi gà ơi con gà né mình luôn à. Nguyễn Võ Minh Huy chào Huy nha Wow Ê cái này Đèn à, Đèn linh hồn đúng không Em gà nó dừng lại rồi nè Gà Cho tao vô gà Tao đẩy với mày nha Đó Chạy đi TB Accept TB Accept Tôi là cái ông Huy ngu bò trong game ạ à? Ồ Huy Huy ngu bò đúng không Phải không Đúng tên không dạ Sao cái cái đọc lộn tên này xin lỗi nha <laughs> Sao cái cái đọc lộn tên này xin lỗi nha Bật nhạc Luffy cho chó sủa đi hả Ok lơ bật nhạc Luffy chó sủa luôn nha à, cái nhạc để đâu nhỉ tắt cái nhạc này nha tắt cái nhạc này bật nhạc cho sủi nha mọi người ừ con gì kêu vậy ấy à, từ từ con gì kêu vậy à à con này con này nó kêu con này nó kêu mọi người ạ à. welcome mập khờ gạo tu đồ server ôi tiền cho server này nè chỗ này là mấy quả mọng để cho mấy con cáo nó ăn đó mọi người ôi chỗ này có nuôi người tuyết luôn nè nuôi ngựa cho mấy gấu ủa từ từ ở đây nó có à, cái bản bản này lâu lắm rồi nè của bakagura nhớ chặt hết và trồng trọt lại rừng tự trồng mấy bạn gà vẫn còn y nguyên mọi người sau bao nhiêu năm tháng vẫn còn y nguyên bằng mấy bạn gà vẫn còn y nguyên luôn server mở 2424 hay sao nè đúng rồi 24 x 24 tiền ơi hôm bữa Derry kêu là không không có giết mấy con gà của người ta rồi cái mấy bạn để cho mấy con gà sống đến bây giờ luôn <laughs> không ai đụng luôn luôn đây hôm bữa có bạn nào đó vô server bạn đó là tại sao server này không có bị tàn phá khu spawn không có bị tàn phá tại vì ở trong server này mọi người chơi chơi kiểu là không có phá phách gì hết á mọi người chơi uh, kiểu hân hẹn lắm buồn vì không có biết cái voi mít nên không có rau bán saki được <laughs> thì tuyền uh, cài cái voi chat symbol 1.19.2 ờ, á rồi cứ cài cái mod đó bỏ vô bỏ vô mod xong rồi uh, vô server bật lên nhưng mà phải vô server bằng cái uh, fork uh, cái fork uh, cái cái phiên bản fork nha Fox 1.19.2 nha nó mới vô được mod TNT không nổ được nên nó thấy Ủa TNT không nổ được nhưng mà mình phá được đúng không để sao cây thử phá cái cái cái rào thôi ơi được nè gắn lại ý, ý có muốn gà chui ra rồi gà ơi thôi coi như là mày được tự do luôn đi bên trong vẫn còn có mấy con gà nữa coi như mày được giải phóng đi đi gà đi đi là cái này thì vẫn phá được nè mọi người nhưng mà TNT không nổ được nhưng mà cái này phá được nè dạ, nếu mà mọi người nếu mà muốn phá có rất là nhiều cách luôn mình đập mình đập lóc uh, ờ, đập phá cái chuồng hay là phá nhà cũng được mà bằng tay thôi á bằng tay hay bằng rìu á nhưng mà mọi người không có làm à, đâu nhất thiết là phải sái bằng TNT đâu hạt trứng và lông gà mấy cái server khác vô khu khu bao là nó bị kiểu như hành một bãi chiến trường luôn bãi hả bãi hả bom nguyên tử banh chành hết luôn <laughs> mọi người lời <laughs> lời phá cũng lời nữa hả <laughs> ở đây cái này là quay cái code mọi người có thể chế tạo code uh, gà che ái đây nè mọi người còn cái chỗ bên đây là để nhập code khi mà có các bạn có có đó các bạn có nhập vô trong đây nhưng mà sao kia không có code nha cái nào mà có streamer hay uh, à, youtuber nào đó stream mà phát code á thì mọi người hãy dùng code đó nhập vô đây nó sẽ quay một tỷ lệ ra những cái đồ kim cương hôm bữa sao cây quay được một cái uh, điều kim cương luôn mọi người rồi à, đến tính là nãy nói bật nhạc cái chó sổ Luffy mà quên đây để bật nhạc chó sổ Luffy nha mọi người đâu rồi ta à, đâu rồi what nhạc bỏi đâu rồi đây dâu quậy nè <laughs> mọi người nghe được tiếng chó sủa không mọi người nghe được tiếng chó sủa không ôi chó sủa lớn đó nha ừ. chắc là vừa ghi ghi ba giây không thấy qua tba qua là phải ờ, đừng có dây chuyển khi nào khi mà thấy bên kia người kia người ta nhập lệnh ờ, chấp nhận chấp nhận lê á là mình phải đứng yên luôn không được di chuyển nếu mà mình di chuyển là mình sẽ bị thủy lạnh lệnh lê luôn á đấy tiền set ờ, skin set skin đi tiền set skin được nè Ờ, nhập lại uh, ờ, skin set đúng không ta skin set ấy từ skin set đúng rồi skin set nhập lại vô là mình sẽ set skin sang ờ, một skin khác cái này chỉ nhập lại set skin cho, cho chính mình thôi à không có nhập uh, không có nhập lật sách kênh cho người khác được Vô server đá chim Saki đi mọi người <laughs> Cái IP server Saki có ghi ở trên uh, chat nha mọi người Và bằng phiên bản 1.19.2 nha Ai mà đang coi stream mà chưa có đăng ký kênh thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Saki nha mọi người Nhớ like nha cảm ơn mọi người rất là nhiều nha giết chó người ta á ui hạt minh giết chó luôn ui ui ê tiền tiền để skin như vậy ui skin như vậy skin nữ, nữ sinh trung học hả à? hay hỷ hữu skin nữ sinh trung học nè ông nào xây tượng gu ra ủa cái tượng hồi nãy là tượng gura á hả wow đẹp thiệt luôn á The Spout Mọi người nghe được tiếng chó sổ không? tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan hay Sunker có phải là tên cái tên cái hộp mà cái hộp mới giặt không cái hộp mà bắn à, bắn ra mấy cái à, cái tia sáng sáng á bật tab lên đọc dòng đầu tiên con chó này nó ở đây cũng được khoảng gần uh, mấy trăm ngày rồi mọi người ở đây rất là lâu luôn á sim lão á cứ thấy gái là bu vô à bí ngô được cắt mũ miễn phí wow Oh, oh my god À cái mũ này không hay đường nha Mũ này không hay đường luôn nha Mũ lại rồi, không hay đường rồi Ê không gỡ xuống được No No No, không gỡ xuống được Ô là trời Ôi là trời thôi xong rồi cả đời này là bị gắn luôn với cái mũi rồi luôn rồi không gỡ không gỡ xuống được mọi người ơi dính luôn rồi như vậy làm sao thấy đường không mà đi oh my god admin chơi kỳ quá à muốn đi nơi khác sinh tồn thì làm gì thì đi lang thang thôi giờ thấy đường đâu mà đi bây giờ đánh quái cũng khó nữa mọi người kiểu như là cái tầm nhìn bị hạn chế là đánh quái cũng được luôn á cứ như bị mù dở á tự tử xong chết đi Saki vậy ok tự tử nha hay đau rồi à, tự tử tự tử nha mọi người à, à, à, à, à, à. à. ủa quay quách sao lọt ra rồi không thấy đường đi lên luôn từ từ chết rồi TBA qua <laughs> TBA qua men luôn <laughs> F5 Yasaki không tầm nhìn này nó cái này khu spawn nè không có đặt lóc được F5 mà ừ vậy đi thì à, đặt qua đây đúng không uhm, chỗ này là đặt lắp được đúng không đúng không không được chỗ nào đặt lắp cũng được như là dưới đây được Ủa sao không đặt lắp được thế rồi cái rồi để để tb tb qua qua sinh cơ cái accept accept accept accept accept accept không không không không đặt lắp ở đây được nó không accept luôn kìa rồi đó anh không thấy rồi rồi đói là không thấy accept luôn á đường lên không thấy nè kêu nó accept mà nó lại ờ, kêu chuẩn đường lên tan tan tan ta rát ta ta ta không accept được hả lộn mới sửa vậy hoặc xíu khi nào reset xong rồi vào á lỡ bắt râu luôn <laughs> ok server uh, reset lại nha mọi người à. Ừ. hấp tắt tắt tắt nhạc tắt nhạc chó sủa nghe ồn quá tắt nhạc ok à, uh, có bây giờ mình phải uh, ăn cơm mà mọi người ạ thì uh, hẹn gặp mọi người ở stream lần sau nha cảm ơn cảm ơn mọi người rất là nhiều nha các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh ủng hộ cho Saki thì mọi người đăng ký kênh cho Saki nha mọi người Cảm ơn mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha. Bye bye. See you again.